Hello, xin chào anh chị em. Hôm nay uh, chúng ta sẽ quay trở lại với dòng của chúng cổ phiếu chứng khoán, à xin lỗi, dòng cổ phiếu dầu khí. Thì về dòng cổ phiếu dầu khí trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để phân tích một cách chi tiết với nhóm cổ phiếu dầu khí từ bây cuối năm, đặc biệt là những cổ phiếu mà chúng ta đang thấy rằng là trong thời gian vừa qua nó có những biến động lớn và có những cổ phiếu thực sự là hot Hello, xin chào anh chị em à, đang có mặt trong cái buổi live stream hôm nay. Nếu anh chị em đang có mặt thì có thể comment vào ô chat để chúng ta bắt đầu trong chương trình trong một vài phút nữa. À, cổ phiếu dầu khí là một trong những cổ phiếu mà nếu chúng ta quan sát à, tại thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là giá dầu hiện tại đang ở mức cao. Tuy nhiên thì cổ phiếu dầu khí thì nó lại không giống như chúng ta nghĩ và đợt vừa rồi nó cũng có à, một cái đợt điều chỉnh khá là mạnh và khiến cho nhiều nhà đầu tư bị mất tiền khi mà chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong khoảng thời gian khá là dài tuy nhiên thì để chúng ta biết rằng là cái nhóm cổ phiếu dầu khí ở trong thời gian tới nó có ổn định hoặc là tiếp tục xu hướng tăng hay không thì có lẽ là trước khi chúng ta phân tích cổ phiếu dầu khí thì chúng ta hãy quay trở lại là à, việc mà cái thị trường giá dầu trong thời gian tới trong chu kỳ tới nó còn giữ ở mức giá cao hay không hay là nó lại bước vào một chu kỳ giảm thì cái điều này nó sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu nhưng tuy nhiên thì có lẽ là những điều này chúng ta sẽ không phải quá lo lắng bởi vì trong một ít phút nữa chúng ta sẽ phân tích vào cổ phiếu giá cổ phiếu dầu khí để anh chị em có một góc nhìn khách quan hơn ạ Hello xin chào mọi người ạ nếu anh chị em đang có mặt thì có thể comment à, và like Dũng like để trước khi Dũng bắt đầu chương trình ngày hôm nay ạ tức là like vào phần like ở phần ờ, bên dưới để Dũng bắt đầu cái chương trình trong buổi à, livestream hôm nay có một cái thông tin Dũng nghĩ rằng là rất là là vui đó là cái thông tin mà hiện tại thì uh, theo cái thông tin trên cà phê ép thì chúng ta thấy rằng đây là uh, nhà nước chúng ta cũng đang đẩy mạnh quá trình thử các hệ thống và chuẩn bị nâng hạng thị trường ở à, đây là một cái thông tin rất là vui với chúng ta thế thì bởi bởi vì khi mà có những thông tin như này thì chúng ta nghĩ rằng là trong thời gian tới chắc là cũng gần thôi thị trường chứng khoán chúng ta sẽ nâng hạng khả năng được nâng hạng khá là cao khi mà chúng ta biết rằng là chính phủ này hoặc là đặc biệt là bộ tài chính cũng đưa ra rất nhiều gì ạ những văn bản à, rất nhiều các luật cũng như là các à, cái để các à, chế tài để xử lý hình phạt rất là là là là, là, là nghiêm khắc với những nhà đầu tư thao túng cổ phiếu hoặc là có những cổ phiếu chúng ta gọi là không chất lượng nhưng lại tiếp tục kéo lên khiến cho nhà đầu tư đặc biệt nhà đầu tư cá nhân chúng ta thường là gì ạ là những nhà đầu tư bị mắc rất nhiều cái gì ạ cái lỗi trong cái việc mà mua những cổ phiếu mà nó không chất lượng và dẫn đến là bị cháy tài khoản hoặc là mất sản tiền rất là lớn nên chính vì vậy thì đây cũng là một thông tin vui cho các nhà đầu tư và chúng ta cũng có một tin vui hơn đó là khi mà à, thị trường chúng ta là một cái nước mới nổi tức là từ cận biên sang mới nổi thì chúng ta sẽ thấy rằng là rõ ràng là chúng ta sẽ hưởng lợi rất nhiều thứ à, có rất nhiều các tổ chức các quỹ họ sẽ mua cổ phiếu vào và khiến cho gì ạ à, giá cổ phiếu sẽ gia tăng và đây cũng là một cái gì ạ đây cũng là một cái mong muốn của rất nhiều nhà đầu tư trong chu kỳ tới tuy nhiên thì mong muốn là mong muốn như vậy thôi ạ nhưng sau mỗi chu kỳ mà kết thúc thì đã thấy rằng là những nhà đầu tư giàu thì càng giàu hơn có nhà đầu tư nghèo thì vẫn nghèo nghèo đi bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta thiếu cái tư duy tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán tại vì trong đầu tư chứng khoán không phải là kiến thức đầu tiên chúng ta cần phải có tư duy đúng trước á. à, việc chúng ta có tư duy đúng thì chúng ta mới thì có thể à, lựa chọn cái phương pháp đầu tư đúng và khi chúng ta lựa chọn cái phương pháp chiến lược đầu tư đúng thì chúng ta mới có kỷ luật đúng được từ có kỷ luật đúng có chiến lược đúng thì chúng ta mới kiếm được tiền chứ không phải là chúng ta cứ đi nghe mách nước của một ai đó cứ không phải chúng ta đi chúng ta gì ạ thấy cổ phiếu chúng ta thích chúng ta mua vào thì dẫn đến một cái tình trạng đó là chúng ta mua xong cổ phiếu bắt đầu đi xuống và chúng ta bán ra cổ phiếu bắt đầu đi lên và anh chị em đã thấy rằng là trong quá trình chúng ta mua cổ phiếu xong thì một lý do là đó cổ phiếu đi xuống rất là mạnh và chúng ta bị lỗ và sau đó chúng ta bán ra thì cổ phiếu lại tiếp tục quay trở lại và chúng ta không biết cần phải làm gì không biết cần phải uh, xử lý ra sao và đó chính là nguyên nhân uh, chúng ta thấy là chúng ta bị mất tiền nếu anh chị em đã từng bị như vậy rồi thì hãy comment số 4 đúng không ạ đã từng bị như vậy rồi bản thân Dũng cũng đã từng bị như vậy rồi nên khi mà vào thị trường chứng khoán hoặc tham gia thị trường khoán lúc đầu thì cũng ngưỡng mộ lắm những ngưỡng mộ những người đi trước họ thành công và họ uh, nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là mình chỉ cần làm theo họ là mình sẽ thành công nhưng thực tế là nó không phải như vậy bởi vì chúng ta cần phải nắm rõ được cái gì ạ à, cái cốt bên trong tức là tư duy bên trong tư duy về chiến lược bên trong nó như thế nào ok và chúng ta sẽ thấy rằng là để chúng ta nắm rõ được tư duy chiến lược thì có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại về một cái tư duy mà Dũng muốn gửi đến anh chị em đó là cổ phiếu ngành dầu khí vậy bây giờ chúng ta đang nhìn thấy cái ngành cổ phiếu ngành dầu khí thì có lẽ là chúng ta sẽ xem rằng là à, hóa ra là cổ phiếu dầu khí giá dầu trong thời gian chúng ta nhìn thấy là giá dầu dầu khí nó tăng rất mạnh đúng không tăng rất là mạnh vẫn đang ở mức là 110 115 USD một thùng thế thì bây giờ giá dầu đang mức cao như vậy 110 100 USD một thùng mà rõ ràng là giá dầu cao như vậy thì ở dặn trước thì cổ phiếu dầu khí nó đang thì đang cao chót vót ở trên đỉnh à, Trường Sơn đúng không cao rất là cao nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng là rõ ràng là bây giờ giá dầu như vậy nhưng đến thời điểm này thì cổ phiếu dầu khí mua là bị thua lỗ và thì nguyên nhân tại sao nó lại như vậy và lý do tại sao như vậy mà chúng ta lại mua vào nên dẫn đến là chúng ta bị thua và thiệt hại rất là nặng đấy là chúng ta thấy là rõ ràng cơ bản có thể là chúng ta nhìn nhận là nó có những yếu tố tích cực tuy nhiên mua vào là bị lỗ nên đấy chúng ta thấy là hai cái gì ạ hai cái tâm lý trái chiều một đang là cổ phiếu dầu khí đang tốt mà chúng ta lại mua vào nó bị lỗ hai là chúng ta thấy là giá dầu đang mức là, là cao và chúng ta thấy là cổ phiếu dầu khí chúng ta suốt thời gian khoảng độ hai ba tuần trước đó thì chúng ta thấy là đã bị giảm rất là nặng và đấy chính là cái mà nguyên nhân dẫn đến là nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ và cái thua lỗ này chúng ta cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao nếu giữ thì lại tiếp tục lỗ tiếp mà nếu mà bán ra thì lại quay lên vậy giữ thì tiếp tục nó giảm tiếp bán ra thì không biết rằng là có nên chốt lợi nhuận ngay thời điểm này không thì tất cả cái điều này có lẽ là phần lớn chúng ta sẽ mắc phải trong đầu tư dù sớm hay muộn chúng ta đều thấy rằng là cái việc đầu tư theo cái cảm hứng theo cái suy nghĩ của chúng ta có lẽ là nhiều lúc chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt bởi vì đó như là mang tính chất là cảm tính ok ạ. bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái biểu đồ cổ phiếu dầu khí đây các bạn đang nhìn thấy ạ đây là cái cổ phiếu dầu cái dòng dầu khí hay là chúng ta gọi là dầu khí thế thì cái cái nếu chúng ta quan sát ở đây thì chúng ta thấy điều gì đang diễn ra quan sát đấy chúng ta điều gì đang diễn ra à, chúng ta có thể nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là bắt đầu nhà đầu tư đang có dấu hiệu mua đúng không gọi là nhà đầu tư đang mua nhưng tuy nhiên cái này nó cũng không không làm gì không giúp ích của chúng ta nhiều lắm đâu ạ chúng ta chỉ bắt đầu quan sát ở đây ạ chúng ta sẽ quan sát ở đây với cái cổ phiếu dầu khí thì chúng ta nhìn đơn giản đó là đây là một cái kênh đi lên chúng ta gọi là một kênh đi lên rất là dài trong khu dưỡng dài sau cái kênh đi lên này thì cổ phiếu bắt đầu nó đang gì tích lũy ở trong một cái đoạn từ bao nhiêu anh em có nhớ là Dũng đã nói là cổ phiếu sau khi nó lên đến đây thì có thể nó test lại 100 ai đã nhớ cái đoạn này có để comment đấy không ạ tức là sau khi nó vượt qua cái mốc 100 thì nó vượt rất là mạnh nhưng ở cái đoạn đó thì Dũng có chia sẻ là cái giá cổ phiếu hay là giá dầu khí này nó có thể test lại 100 và thực tế nó test lại 100 lần một này lần hai và thậm chí lần 3 lần 4 bốn lần kiểm tra cái mốc 100 bốn lần cảm ra cái mốc 100 tại vì Dũng muốn chia sẻ cho anh chị em để anh chị em nhớ tại vì những cái này là được nói rồi chứ không phải là chúng ta thấy rằng khi khi mà nó lên như này thì có phải là bao nhiêu chị em là thấy cổ phiếu dầu khí nó tăng như này chúng ta mua vào sau đó bị lỗ rất nặng ạ thấy giá dầu tăng nên tự nhiên cổ phiếu dầu khí tăng chúng ta mua vào sau đó dẫn đến là chúng ta thua lỗ rất là nặng và đấy chính là gì ạ đó chính là nguyên nhân rất nhiều người đeo bám cổ phiếu dầu khí tuy nhiên thì chúng ta thấy là nếu anh chị em nào đã gì ạ từng theo dõi cái phương pháp của DVD thì anh chị em thấy là sau khi nó rũ lần thứ nhất này rũ lần thứ hai này rũ lần thứ ba này rũ lần thứ tư đây chúng ta gọi là những cái lần rũ rũ liên tục liên tục này thì chúng ta thấy là một cái lượng nhà đầu tư gì ạ nhà đầu tư cá nhân bị bán ra tức là chúng ta gọi là những, những tài khoản cá nhân trong cái cái nhóm mua chúng ta hợp đồng dầu khí này họ bán ra sau đó thì các tổ chức họ mua vào họ lại bán ra các tổ chức mua vào họ bán ra và bây giờ chúng ta thấy là những cái giai đoạn này là cái biên độ đang ở mức là nhỏ nhất vậy khi mà biên độ đang ở mức nhỏ nhất mà nếu trong trường thời gian tới mà cái cái biên độ nhỏ như này mà nó bứt phá đi lên tức là bắt đầu nó bứt phá nó vượt qua mốc 115 này mà nó tăng mạnh thì điều gì diễn ra có thể nó diễn ra ngay có thể nó chưa diễn ra nhưng chúng ta thấy là cái biên độ này là biên độ rất là là nhỏ đúng không và hiện tại thì chúng ta đang cần kỳ vọng là nó đang chuẩn bị bước ra cái mốc 115 này vậy khi nó bốc nó nó chuẩn bị vừa vượt qua cái mốc 115 này giá dầu khí thì điều gì diễn ra có thể giá dầu sẽ bước vào một trend xu mới vậy giá dầu trong trường hợp nó bước vào một trend xu mới và hiện tại giá dầu đang ở mức 100 110 quanh quẩn mức 100 này là chúng ta có lãi chưa có lãi chưa có lãi chưa anh chị em chúng ta thấy quanh quẩn mức 100 có lãi chưa rõ ràng là bình thường là nếu chúng ta hoạch toán về giá dầu ở quanh lại mức 100 là có lãi rồi đã có lãi rồi đấy nhưng tuy nhiên thì gì ạ rõ tuy nhiên thì việc mà giá dầu lãi thì bắt buộc gì ạ các ờ, tập đoàn dầu khí hoặc là các công ty dầu khí họ cần phải chấp trích lập cái dự phòng đúng không trích lập dự phòng bởi vì những năm trước họ thua lỗ nhiều quá nên bây giờ họ cần phải trích lập dự phòng đến một thời điểm nào đó thì toàn bộ cái khi mà trích lâm lập xong những dự phòng mình thua lỗ trước đó thì bắt đầu cổ phiếu bắt đầu có lợi nhuận và lợi nhuận sẽ tăng rất là mạnh nên đấy chính là cách lý do các cổ phiếu dầu khí nó cần phải có thời gian tích lũy tái tích lũy trước khi nó bước vào trend tăng rất mạnh đây là gì ạ à? nó đang trong quá trình tái tích lũy và ờ, việc mà để nó bước vào một trend tăng rất mạnh thì chúng ta thấy là thường nó sẽ có thể diễn ra trong thời gian ngắn thôi đấy với góc độ như vậy còn trong trường hợp thì cái điều kiện quyên quyết nó phải vượt qua cái đỉnh ngắn hạn này những cái đỉnh ngắn hạn này với khối lượng lớn thì khả năng thì những điều này có thể diễn ra không lâu vậy bây giờ chúng ta quay trở lại là chúng ta đang nghiên cứu cổ phiếu dầu khí đúng không thế bây giờ cổ phiếu dầu khí thì chúng ta cần phải xem xét là cổ phiếu dầu khí đang ở đâu trên thị trường và chúng ta đang nhìn thấy điều gì bạn đang nhìn thấy điều gì cổ phiếu nó đang biến động ra sao thị trường chung nó như thế nào và bạn cảm xúc của bạn với cổ phiếu đó như thế nào ra sao bạn có cảm xúc vì gì với cổ phiếu đó chúng ta phải xem là cái cảm xúc chúng ta chúng ta muốn kỳ vọng chúng ta mua vào hay chúng ta muốn bán ra hay chúng ta muốn ra ngoài là tất cả cảm xúc lo lắng sợ hãi mệt mỏi hoặc là nghi ngờ đó là những cảm xúc hiện hữu ngay thời điểm mà chúng ta đang quan sát cổ phiếu đó vậy khi mà cảm xúc chúng ta đang có cái cảm xúc nào thì chúng ta thường thì cái cảm xúc đó nó mạnh hay yếu thì tiêu cực hay tích cực thì rõ ràng chúng ta sẽ quyết định mua hay bán đúng không ạ mua bán đúng không vì khi chúng ta quyết định mua bán thì điều này sẽ diễn ra một kịch bản tiếp theo đó là chúng ta sẽ nhận được cái kết quả khác nhau nhận được kết quả khác nhau nhận được gì ạ à? những cái gì ạ những cái lợi nhuận hoặc là thu, bị thua lỗ khác nhau bởi vì đó là những con người khác nhau vậy cổ phiếu dầu khí nó có lỗi gì không ạ à? nó chẳng có lỗi gì cả mà nó lỗi cái lỗi ở đây đó là là cái lỗi của do cái tư duy niềm tin giới hạn của mỗi chúng ta có nhà đầu tư thì thấy là cổ phiếu dầu khí chúng ta đã kiếm được rất nhiều vòng và kiếm có thể mang lại 50 phần trăm lợi nhuận thậm chí nhiều hơn nhưng có nhiều nhà đầu tư lại đang bị thua lỗ và cái điều này nó dẫn đến là chúng ta sẽ gì ạ à? chúng ta khi mà lua lắng lua lỗ thì chúng ta dẫn đến là thờ ơ đủ lỗi và phàn nàn và đấy chính là lý do rất nhiều nhà đầu tư sau quá trình mà thị trường giảm á, thì họ gì ạ à, họ cứ đổ lỗi cho môi giới họ đổ lỗi cho một ai đó phím hàng họ đổ lỗi cho chính phủ họ đổ lỗi cho chiến tranh họ đổ lỗi cho ừ, tóm lại là tất ai có đổ lỗi được họ cứ đổ lỗi cho và cái đổ lỗi này cái dẫn đến một cái việc mà họ đã bị mất rất nhiều tiền bởi lý do đó là họ đổ lỗi thì bây giờ chúng ta quay trở lại nếu bạn đang cảm xúc như nào nếu bạn cảm giác tích cực hay là tiêu cực thì đó là do cái quyết định của bạn vì là một cùng là cổ phiếu dầu khí nhưng rõ ràng là đã có rất nhiều người tích cực và đã có rất nhiều người tiêu cực và chính điều này nó khiến cho chúng ta có những kết quả khác nhau bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường chung thì uh, trong đầu tư chứng khoán thì cái quyên quyết và chúng ta cần phải quan sát đó là thị trường tổng thể vậy cổ phiếu dầu khí và thị trường tổng thể theo cái quan điểm cá nhân nhé của Dũng có thể dự đoán có thể chưa có thể nó chưa xảy ra thì trong thời gian tới cổ phiếu dầu khí và thị trường chung có thể một mức độ nào đó nó làm sao thế anh chị em có thể comment một mức độ đó cổ phiếu dầu khí và thị trường chung đến một thời điểm nào đó nó làm sao chúng ta có thể theo anh chị em tức là cái cổ phiếu dầu khí và thị trường chung có thể sẽ có những giai đoạn đi ngược nhau đúng rồi ngược nhau thế thì cái câu chuyện đấy là nếu ngược nhau thì rõ ràng chúng ta có một tâm lý đúng không trước đây chúng ta thấy thị trường chung điều chỉnh thì gì dẫn đến đến gì ạ trước đây thị trường chung điều chỉnh mà chúng ta không bán cổ phiếu ra thì nó bị lỗ rất nặng đúng không tại vì nó lỗ rất nặng nên chúng ta thấy là chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta sẽ có một cái thói quen cũ thói quen cũ tức là cái thói quen cũ những cái trải nghiệm cũ và chúng ta áp dụng vào giống giai đoạn trước nhưng chúng ta không hiểu rõ rằng là chu kỳ cổ phiếu dầu khí đang ở đâu chu kỳ giá dầu đang ở đâu và chu kỳ thị trường đang ở đâu quan trọng nhất là chu kỳ thị trường và đấy chính là cách mà để chúng ta có thể biết rằng là phản ứng ra sao vậy chúng ta quan sát lại thị trường vậy thị trường sau khi tăng ngày 1 lần 2 3 4 và điểm hôm nay thì anh chị em thấy điều gì đang diễn ra nếu phiên hôm nay tăng như này thì chúng ta thấy điều gì diễn ra chúng ta có thể comment không ạ điều gì đang diễn ra ở đây ạ thị trường có thể tăng mạnh tăng mạnh tăng mạnh trong thời gian tới hay không hay khả năng có những cái đợt điều chỉnh ngắn ở vùng này khả năng đấy ạ khả năng thị trường sẽ có những đợt điều chỉnh đôi chút ở đây nhưng quan trọng là gì ạ vì nó tăng như này nó không có dòng tiền mới tham gia vào nên có thể nó tạo ra những điều chỉnh đôi chút ở đây để tiếp tục gì ạ tiếp tục lấy năng lượng à, lý do tại sao Dũng có nghĩ rằng khả năng điều chỉnh có thể ngày mai vẫn tăng có thể ngày kia vẫn tăng nhưng chúng ta nhìn một cách khách quan thì đầu tiên chúng ta thấy là biên độ lớn đúng không biến độ lớn tức là từ phiên bùng nổ theo đà sau đó thị trường tiếp tục tăng tiếp tục tăng nhưng khối lượng đã thấp hơn và biên độ đã giảm đi và hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường tiếp tục tăng nhưng biên độ này đã giảm đi đáng kể đúng không biên độ này đã giảm đi đáng kể và chúng ta cũng thấy rằng là vì cái biên độ giảm đi đáng kể và khối lượng khối lượng cũng gì ạ khối lượng cũng giảm đi đáng kể nên nhiều khả năng khi mà nó gặp chúng ta gặp cái vùng kháng cự này nó có đôi chút điều chỉnh cái khả năng đấy ạ tại vì thực ra chúng ta không thể phân tích được chi tiết từng ngày từng ngày một bởi vì không ai người ta có thể làm được điều này bởi vì thực tế theo anh chị em là phân tích thị trường chung khó hơn hay là phân tích cổ phiếu khó hơn hay là phân tích thị trường chung dễ hơn hay là phân tích cổ phiếu dễ hơn rõ ràng là phân tích thị trường chung bao giờ nó cũng gì ạ à, khó hơn rất nhiều so với phân tích cổ phiếu nên ở đây chúng ta sẽ làm gì ạ à? chúng ta hãy dành thời gian để phân tích từng nhóm cổ phiếu trong giai đoạn này chứ không phải là chúng ta tập quá tập trung vào thị trường chung bởi vì thị trường chung ở giai đoạn trước thì chúng ta thấy là nó đã đi giảm rất mạnh nhưng về cơ bản sau khi phiên bùng nổ theo đà thì nếu thị trường chung mà có điều chỉnh thì về cơ bản những cái quá trình giảm này nó phải là khối lượng rất là lớn vậy nếu mà phân phối khối lượng rất là lớn khả năng trong giai đoạn này có thể kịch bản sẽ rất là thấp đúng không ạ tại vì nếu mà trong trường hợp mà để phân phối khối lượng lớn trong loại này có lẽ là nó cần phải kéo lên một nhịp nữa hoặc là hai nhịp nữa trước khi nó mới kẹt nó mới kết thúc chu kỳ trong chúng là đầu tư ngắn hạn nên cái điều này để chúng ta dự báo hay dự đoán theo kiểu như là trong một tuần tới hai tuần tới hay là ba tuần tới hay năm tuần tới hay là một năm tới nó sẽ như thế nào thì đấy là là không khả thi nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể biết được cái nhóm ngành nào cái nhóm cổ phiếu nào là cái nhóm mà chúng ta có thể theo dõi quan sát và có thể tham gia đầu tư trong một cái chu kỳ và chúng ta hiểu rõ về nó nên ở đây chúng ta thấy là sẽ có nhà đầu tư thành công và có nhà đầu tư thất bại bởi vì họ đã có cái trải nghiệm khác nhau đó là như vậy Dũng không muốn nói là cái câu chuyện ở đây đó là gì ạ à, các bạn theo cái trường phái đầu tư giá trị hay đầu tư tăng trưởng lướt sóng hay là bất cứ đầu tư trường phái nào và Dũng đang muốn hướng dẫn các bạn là cách mà Dũng đang làm và Dũng đang gì ạ ứng dụng và cái hệ thống phương pháp đầu tư của mình như thế nào để các bạn tham khảo còn các bạn có thể ứng dụng được các bạn không ứng dụng được đấy là gì ạ do mỗi cái niềm tin của chúng ta khác nhau hoặc là do những trải nghiệm chúng ta khác nhau nên chúng ta có kết quả khác nhau thế mà thôi ạ chứ không có đúng có sai ở đâu cả thế thì đấy đây là chúng ta đang nhìn thấy chỉ số vn index đi lên và rõ ràng khối lượng nó không đáp ứng được cái nhu cầu chúng ta cái nhu cầu mà lớn hiện tại là đang thấp hơn so với thực sự nhu cầu của những những phiên trước đây về các cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy vậy điều gì đang diễn ra khi mà cổ phiếu tiếp tục đi lên gặp cái vùng kháng cự mạnh kháng cự mạnh và nó lại đang ở một cái biên độ khối lượng giò nhỏ dần ạ khối lượng nhỏ dần và cái biên độ lại thấp dần thì rõ ràng là cái xu hướng tăng nó không còn nhiều nữa bao nhiêu anh chị em có đồng ý với gì ạ với dũng cái điều này ạ? cái xu hướng tăng trong có thể một hai hôm tới nó không còn nhiều nữa mà nó cần phải gì ạ cần phải có những đợt điều chỉnh để nó củng cố gì ạ củng cố cái gì ạ đà đi lên tiếp theo thì để củng cố cái đà đi lên tiếp theo của thị trường chung thì nó có hai điều kiện vậy nếu điều chỉnh khối lượng lớn chứng tỏ là bị bán tháo mạnh và khả năng là thị trường sẽ rất khó để đi lên tiếp anh chị em hiểu không ạ anh chị em nếu hiểu comment số 1 cả nếu anh chị em hiểu cái điều này comment số 1 tức là nếu trong trường hợp mà điều chỉnh mà khối lượng lớn tức là giảm mạnh biên độ lớn khối lượng lớn thì thực tế là để nó củng cố đà đi lên đà đi lên tăng mạnh <clears throat> sẽ không còn nhiều kịch bản này nó chưa diễn ra chưa diễn ra nhưng chúng ta cũng phải đưa ra những kịch bản như này để chúng ta gì ạ có những cái gì phản ứng tại vì gì ạ chúng ta cần phải phản ứng mọi cái điều kiện nó đến với chúng ta mọi cái sự kiện nó đến với chúng ta thì chúng ta cần phải có những phản ứng kịp thời thay vì chúng ta là ai đi cầu nguyện để mong rằng cổ phiếu chúng ta nó tốt điều kiện thứ hai đó là nếu trong trường hợp thị trường nó giảm mà nó cái biên độ nhỏ tức là khối lượng không bán ra khi thị trường giảm với cái biên độ nhỏ tại vì cái vùng này này nhiều trường hợp thì nó có thể kéo lên vượt phía trên này nó vẫn có thể kéo lên nhưng chúng ta thấy là cái khả năng là những cái đợt mà nó có những đợt chúng ta gọi là điều chỉnh đôi chút ở đây trước khi nó có thể tạo ra mạnh hơn quyết liệt hơn trên một cái xu hướng chúng ta vẫn là xu hướng ngắn hạn à, chiến lược đầu tư ngắn hạn này thì là một chiến lược đầu tư chúng ta gọi là lướt sóng Dù có một cái chương trình đầu tư lướt sóng diễn ra vào tối mai đó chẳng hạn đấy thì các bạn còn nào có quan tâm thì có thể quan sát và theo dõi cái à, có thể đăng ký khóa học đó thì chiến lược đầu tư lướt sóng là không phải là chiến lược đầu tư dài hạn mà nó là chiến lược đầu tư tức thời trong một thời điểm nào đó để giúp chúng ta tối ưu hóa cái lợi nhuận tốt nhất và cái chiến lược này là chiến lược chúng ta gọi là chiến lược rình mồi chứ không phải là chiến lược mà chúng ta cứ mua chúng ta nắm giữ và chúng ta để đó để mong rằng là sau khoảng độ một năm hai năm ba năm hoặc một vài tháng chúng ta có một khoản lợi nhuận lớn cái điều này nó rất là khó trên trên những cái sóng hồi của thị trường trên những sóng hồi của thị trường để kiếm được cái khoản lợi nhuận có lẽ là chúng ta cần phải gì ạ cần phải kiên nhẫn và đợi những cái cổ phiếu nó tạo ra những con sóng ngắn và chúng ta có thể chốt lời từ cái biên độ khoảng độ 20 25 phần trăm trong những con sóng đó thế thì vậy chúng ta đã đặt ra câu hỏi là nếu trong quá trình mà điều chỉnh như thế này rõ ràng là quá trình điều chỉnh này thì sẽ có những cái cổ phiếu mà nó tạo ra những cái đợt điều chỉnh tiếp theo để tiếp tục đi lên về cổ phiếu dầu khí chúng đang có một số các kịch bản đang diễn ra vậy trong cái kịch bản đầu tiên có thể đó là kịch bản gì ạ một kịch bản thứ nhất là trong trường hợp cổ phiếu mạnh thì nó có thể tăng mạnh một tăng rất là mạnh diễn ra vào ngày mai luôn ạ à tại sao lại tăng mạnh diễn ra vào ngày mai bởi vì khi mà cổ phiếu đã xác nhận một cái phiên sau khi rũ bỏ xác nhận một cái phiên khối lượng lớn để tạo ra xu mới và sau khi gặp cái vùng đỉnh hay gọi là cái vùng vai bên phải đây cổ phiếu đã gì ạ rũ bỏ và đây chúng ta là phiên squat trong một xu đi lên không phải là đỉnh thì có thể nếu nó chạy nó sẽ chạy luôn vào ngày mai và thường thì cổ phiếu sẽ cho chúng ta những cái nhịp tăng giảm liên tục đến một cái vùng chúng ta gọi là vùng kháng cự mạnh đó là vùng 26 trước khi tạo ra một cái vai lớn hơn tuy nhiên kịch bản này thì chúng ta sẽ thấy là có nhiều khả năng nó sẽ không đáp ứng được và chúng ta đang lấy một cái kịch bản thứ hai dù là kịch bản thứ nhất hay kịch bản thứ hai thì chúng ta cũng thấy rằng là quá trình này là quá trình tái tích lũy để tạo ra hai cái vai khác nhau chúng ta là mô hình vai đầu vai ngược mô hình vai đầu vai ngược là mô hình rất là gì ạ chắc chắn để kiếm được lợi nhuận trong một cái xu hướng sóng ngắn và đây là mô hình mà Dũng rất thích và Dũng đã gì ạ giới thiệu trong cái chương trình đó là xu hướng dòng tiền nếu các bạn nào quan tâm thế thì ở đây chúng Dũng đã có thể chia sẻ các bạn đó là những cái mẫu hình này Dũng đã có thể chia sẻ các bạn rất nhiều thị trường rất nhiều luôn ạ à. và tới đây Dũng sẽ phân tích cho các bạn một cái mẫu hình này có thể ngày mai kia tuy nhiên thì cái sự khác nhau khi các bạn tham gia các chương trình đó là các bạn sẽ trải nghiệm các cổ phiếu thực tế trên thị trường các bạn trải nghiệm những cái cổ phiếu mà trong cái quá trình Dũng học các bạn học thì các bạn sẽ thấy là Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn nó là những cái thời điểm thời khắc quan trọng để các bạn mua vào thay vì các bạn mua sớm quá cổ phiếu sẽ lại tiếp tục lao xuống và nó không hoàn thành được cái gì ạ sứ mệnh của nó và nó sẽ tiếp tục đi xuống nhưng các bạn mua muộn quá thì cổ phiếu sẽ đi lên quá mạnh và dẫn đến bạn sẽ dẫn đến là bạn không gì ạ không mua được cổ phiếu và đấy là lý do bạn sẽ không theo kịp và đấy là bạn gọi là dẫn đến một cái tình trạng đó là mắc võng trên đỉnh của cây vậy xu hướng của nó là vai đổ vai ngược là một trong những cái mẫu hình nền tảng rất là căn bản chẳng hạn như đây cũng là một cái dạng mẫu hình vai đổ vai ngược cổ phiếu tái tích lũy và chúng ta có điểm mua ở đây và có hàng trăm cổ phiếu mẫu hình như này thời điểm mua mới là cái yếu tố quan trọng vậy cổ phiếu này chúng ta đang nhìn thấy là một số các yếu tố chất xúc tác đang có ở đây chất xúc tác đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là gì ạ chúng ta gọi là cái chân kiềng đầu tiên chúng ta có thể thấy đó là gì ạ đó là hiện tại giá dầu đang ở trong cái xu hướng mà chúng ta có thể nói rằng là xu hướng tích cực các bạn nhá giá dầu đang ở một xu hướng tích cực vậy khi mà giá dầu đang ở một xu hướng tích cực và có khả năng được hỗ trợ trong một thời gian tới tức là tiếp tục đi lên và đấy chính là lý do tại sao chúng ta là giá dầu đi lên nó có thể tạo ra một cái gì ạ tạo ra một cái hiệu ứng cho nền kinh tế đó là lạm phát có thể gia tăng làm cho thị trường có thể tổng thể đi xuống tức là Ờ, chúng ta lạm phát đi tăng lên thì ngân hàng sẽ gì tăng lãi suất và cái nguồn cho vay sẽ được giảm đi đáng kể và chúng ta thấy là các doanh nghiệp hoạt động cũng kém đi nhưng với giá dầu tăng lên thì nó lại là hỗ trợ cho cái cổ phiếu dòng gì ạ dầu khí vì nó hỗ trợ cổ phiếu dầu khí nên chúng ta thấy là cổ phiếu dầu khí nhiều khả năng sẽ có xu đi ngược chúng ta thấy là trong covid thì rõ ràng những cái ngành mà nó phục vụ cho cái ngành covid như là chúng ta gọi là thực phẩm nó liên quan đến gì ạ liên quan đến gì ạ uh, những cái chất liên quan đến giả sử như là uh, khử khuẩn DCG, DGC là một trong những cổ phiếu được hưởng lợi khi mà Covid diễn ra. Nên khi mà Covid diễn ra thì chúng ta thấy trên thế giới những cái hãng công nghệ cũng được hưởng lợi rất lớn bởi vì người ta chủ yếu là mua sắm trong online. Thì cái việc mà gì ạ? giá dầu tăng nó làm cho lạm phát đi xuống nhưng tuy nhiên thì nó lại là có lợi cho cái cổ phiếu ngành dầu khí và đây chính là một cái nghịch lý diễn ra thị trường người lỗ thì vẫn cứ lỗ và vẫn gì ạ à, tiếp tục thua lỗ và thua lỗ nặng còn người thành công thì tiếp tục thành công ở trong một cái một vài video nào đó Dũng có chia sẻ ở cách đây khoảng một hai năm này đó thì uh, thời điểm năm 2008 18 á, thì cái quá trình thị trường sau một cái chu kỳ đầu thì rõ ràng là rất nhiều cổ phiếu kiếm được nhiều lợi nhuận và mình cũng là một trong những người mà kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong vùng đó và kết thúc cuối năm vì mình đã thoát ra ở tháng nhớ là không nhớ là tháng tư tháng 6 gì đó thoát ra hết thì lúc đó thì ạ à, nhiều nhà đầu tư lại tiếp tục đeo bám và dẫn đến là cả một năm chúng ta bị thua lỗ và ai đó nói rằng là nếu ai không bị thua lỗ năm 2018 thì người đó chắc là nói phép đúng không ạ thì bản thân chúng ta cũng tương tự như vậy có rất nhiều người kiếm được lợi nhuận năm 2010 21 nhưng tuy nhiên thì thời điểm này chúng ta cũng bị mất toàn bộ số lợi nhuận thậm chí bị âm tài sản đó là lý do chúng ta đã gì ạ không hiểu rõ được các quy trình các cái gì ạ quy trình chúng ta không hiểu rõ được cái gì ạ chiến lược đầu tư với những xu hướng giảm như thế này vậy chiến lược ở đây chúng ta sẽ sử dụng như sau một là các bạn phải đợi cái cổ phiếu này hình thành mẫu hình gì ạ mẫu hình gì ạ vai đầu vai một số các bạn mua cổ phiếu ở đây đây là cái thời điểm chúng ta gọi là địa điểm bùng nổ theo đà và chúng ta có thể mua một cái điểm rất là tốt vậy nếu trong trường hợp mà cổ phiếu vi phạm ở trong cái giai đoạn này thì trong trường hợp nếu trong trường hợp vi phạm khoảng 5 6 phần trăm các bạn giảm mất một nửa và các bạn có thể sau khi giảm xong nếu trong trường hợp nó giảm quá sâu 5 6 phần trăm bạn bán mất một nửa nhưng tuy nhiên thì nếu cổ phiếu quay trở lại thì bạn lại quay trở lại mua lại ở chính cái điểm trước khi xác nhận để tránh trường hợp là các bạn sẽ thấy là sau khi nó rũ đỏ thì nó sẽ tiếp tục đi lên trong một số trường hợp thì biết đâu cổ phiếu nó lại gì ạ xấu nó đi xuống tiếp thì các bạn đã quản trị được rủi ro rồi bao nhiêu bạn đã hiểu được cái điều này có thể comment được không ạ comment số 6 đúng không ạ tức là nếu trong trường hợp cổ phiếu nó giảm sâu hơn hoặc là nó bị ảnh hưởng đến cái điểm mua của chúng ta đang ở đây thì chúng ta cứ tạm thời là cắt lót và đợi cho quá trình tích lũy tiếp tục tích lũy ở đây chúng ta lại mua lại và đó chính là cái chiến lược đầu tư chỉ thắng hoặc là hòa thôi ạ tức là chiến lược này khi các bạn mua cái độ an toàn rất là cao và khả năng chiến thắng khi các bạn thấy rằng là cổ phiếu bắt đầu quay trở lại các bạn mua đấy là cái cách và các bạn có thể thấy rằng đầu tư nó là một chiến lược chứ không phải là đầu tư theo cái phím hàng một cổ phiếu các bạn có thể mua nhiều lần nếu nó bị sai cổ phiếu gì ạ cổ phiếu PVD cũng tương tự như vậy đây là cổ phiếu và chúng ta cũng thấy thấy là nếu tiếp tục đi lên vậy nếu cổ phiếu này tiếp tục đi lên một cái biên độ chúng ta tính từ cái điểm thấp nhất là 16 lên đến 23 này thì nó cũng trên 22% rồi 23% rồi thế thì nó là có nó nó hơn từ 16 lên đến 24 8 giá không phải đâu ạ thì thường thì nó gì ạ nếu trong trường hợp mà một số trường hợp nó chạy nốt thì bạn mua trong cái chu kỳ chạy nốt này nó không còn nhiều dư địa cho các bạn bạn vẫn có thể mua nhưng với một tỷ lệ thấp hơn rất là nhiều đúng không ạ với một tỷ lệ thấp hơn rất nhiều so với cổ phiếu mà nếu trong trường hợp nó hình thành một cái vai bên phải nó tiếp tục một cái vai nhỏ hơn một cái vai nhỏ hơn có thể cao hơn cái vai trước đó thì lúc này bạn có thể sẵn sàng mua một số lượng lớn trên gì ạ tiếp tục gia tăng thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là giá cổ phiếu dầu khí về cơ bản so với nhóm cổ phiếu khác trong thị trường thì cổ phiếu chứng khoán à, cổ phiếu dầu khí nó mạnh hơn so với nhiều cổ phiếu khác và quá trình này nó tiếp tục đi lên tiếp tục lên để tạo ra rất nhiều các nền tảng rất nhiều các gì ạ các biến thể về mẫu hình khác nhau tuy nhiên thì cái việc mà cổ phiếu này đi lên gặp những vùng kháng cự này nó lại tiếp tục bị rũ bỏ với khối lượng lớn và chúng ta cũng thấy rằng là trong trường hợp ngày mai nó tăng mạnh tăng rất mạnh tăng rất mạnh thì việc mà chúng ta chỉ giải ngân được số vốn rất là nhỏ thôi ạ một số bạn đã mua ở đây thì trong trường hợp thứ hai chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong trường hợp thứ hai khi mà quá trình đi lên bị bán ra rất mạnh thì nó cổ phiếu lại tiếp tục bị giảm điểm để tiếp tục tạo ra một cái vai thứ hai vậy nếu bạn đang đầu tư vào cổ phiếu tạo ra vai thứ hai này vi phạm chúng ta cũng giảm bớt tỷ trọng đi và đợi đến khi nào cổ phiếu hình thành vai thứ hai xong chúng ta lại mua một lượng lớn cổ phiếu để gia tăng cái vị thế trước khi cổ phiếu băng băng về đích và đây chúng ta gọi là đầu tư ngắn hạn trong ờ, ba cổ phiếu chúng ta đã gọi dầu khí ở đây thì chúng ta thấy có một cái cổ phiếu chúng ta thấy rằng là nó có độ an toàn cao hơn tại sao nó lại có độ an toàn cao hơn thì như các bạn biết rằng là nếu các bạn nào đã học về một cái chiến lược đầu tư với chúng ta gọi là mua được những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường mua cổ phiếu tốt nhất trên thị trường chúng mua được những cổ phiếu chúng ta gọi là siêu cổ phiếu trên thị trường siêu cổ phiếu chỉ đơn giản đó là cổ phiếu thị trường trung giảm cổ phiếu không giảm hoặc là người ta một vài cổ phiếu nó chỉ tăng khoảng 10 đến 15% mà thôi thì cổ phiếu chúng ta nó đã tăng đến 3 đến 40% nên chúng ta thấy là rõ ràng một cái cổ phiếu mà tăng lợi nhuận gấp đôi gấp ba cái cổ phiếu chúng ta thì chúng ta có thể gọi là siêu cổ phiếu được rồi đúng không ạ tức là cái tốc độ tăng trưởng cái lợi nhuận nó lớn hơn nó an toàn hơn so với cổ phiếu khác thì chúng ta vẫn có thể là gọi là siêu cổ phiếu bởi vì rủi ro thì nó thấp và lợi nhuận thì nó lại tăng gấp nhiều lần so với cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu một số bạn nào đã đầu tư thì về cơ bản trong cái xu hướng dòng tiền thì một số các bạn thì có vẻ đây chính là cái điểm mua của những bạn nào học về xuống dòng tiền tuy rằng là khối lượng hôm nay nó thấp tuy nhiên thì việc mà gì ạ à, có cổ phiếu bị test không ai bán ra xác nhận như này thì chúng ta vẫn có thể mua được rồi à, còn nếu các bạn nào học về sâu hơn trước đó thì các bạn gọi là học về chương trình vô địch thì các bạn có thể mua ở đây bởi vì cổ phiếu bị rũ bỏ rũ bỏ khi thị trường giảm mạnh một cổ phiếu không giảm chúng ta vẫn có thể mua sớm hơn nếu một vài bạn học về gì ạ một cái chương trình của William <clears throat> một cái mô hình của chúng ta gọi là mô hình để vượt đỉnh thì chúng ta có thể mua ở đây nên mỗi chúng ta có những cái điểm mua khác nhau tùy thuộc vào chúng ta hiểu về thị trường khác nhau vậy dù các bạn mua ở đây <clears throat> mua ở đây hoặc là mua ở đây thì các bạn vẫn có một cái cơ hội tiếp theo là các bạn có thể vua vào một cái phiên tiếp theo vào phiên ngày mai nếu ngày mai cổ phiếu này tăng mạnh với khối lượng lớn các bạn có thể tham gia vào được không ạ trong trường hợp ngày mai tăng mạnh khối lượng lớn các bạn tham gia được không ạ các bạn vẫn có thể tham gia được Dũng sẽ chỉ cho các bạn cái cách để các bạn nhìn thấy trong ba cổ phiếu thì một cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu dẫn đầu hay một cổ phiếu đầu đàn nó sẽ tốt hơn so với việc mà chúng ta yêu thích cổ phiếu yêu thích cổ phiếu là một trong những cái lý do khiến nhà nhà đầu tư nhiều nhà đầu tư không thành công được trên thị trường mà chúng ta cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường vậy đầu tiên chúng ta thấy là cổ phiếu đã vượt qua cái đỉnh test lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ nhất test và kéo lên rũ bỏ một lượng lần đầu tư rất lớn và số tiền lớn đây trả đây chúng ta gọi là quá trình tích lũy lợi lần thứ hai cổ phiếu cũng rũ bỏ toàn bộ nhà đầu tư đi theo bám ở lần thứ nhất và tiếp tục kéo lên chúng ta gọi là quá trình rũ bỏ lần hai lần thứ ba chúng ta thấy rằng là cổ phiếu tiếp tục kéo lên và sau cổ phiếu tiếp tục kéo lên với khối lượng lớn nếu nhìn về góc độ này thì chúng ta khối lượng lớn và tiếp tục test lại test lại trong hai phiên ở đây test lại trong phiên lần thứ nhất biên độ lớn khối lượng nhỏ lần thứ hai biên độ lớn hơn nhưng biên độ nhỏ hơn nhưng khối lượng lớn hơn chứng tỏ là không có một lượng tiền lớn bán ra việc cổ phiếu bị kéo lên hôm nay rất là mạnh và rũ bỏ chúng ta gọi là gì ạ squat trong cái gì ạ cái gì ạ chúng ta là đứng lên ngồi xuống của Mac Mini vậy một xu hướng đi lên lại có dòng tiền lớn tham gia vào đi lên mà có dòng tiền lớn tham gia vào thì việc xác nhận các bạn nhớ thế này chỉ có điều kiện xác nhận chỉ có điều kiện xác nhận bằng khối lượng lớn và giá tăng mạnh vào phiên ngày mai thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái điều thời thời điểm mà các bạn có thể mua lần tiếp theo bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment cho Dũng số 10 đúng không ạ nếu các bạn hiểu điều này hãy có thể comment số 10 đúng không ạ comment ạ và sau khi cổ phiếu này trong trường hợp cổ phiếu thành công thì mù vùng kháng cự nó có khoảng chúng ta thấy là có thể tiếp tục đến cái vùng bao nhiêu ạ nó có thể tiếp tục đến cái vùng 35 36 là cái vùng mà chúng ta thoát ra khỏi vị thế đứng ngoài và đi chơi chứ không phải là tiếp tục nắm giữ để đầu tư dài hạn bởi vì cổ phiếu lên đến vùng đó nó còn chơi nó còn nghỉ nó còn rũ bỏ các nhà đầu tư yêu bóng vía trước khi nó có thể đi xa hơn nên hôm nay Dũng chỉ cho các bạn biết rằng là cách đầu tư nó phải có nghệ thuật nó phải có chiến lược nhưng trong trường hợp ngày mai nó không xác nhận mà nó lại điều chỉnh với khối lượng lớn thì điều này chúng ta sẽ thấy là kịch bản Dũng đưa ra nó đang có vấn đề và chúng ta nên giảm bớt tỷ trọng ra còn trong trường hợp mà kịch bản khối lượng nhỏ thì chúng ta vẫn kiên nhẫn kiên nhẫn đợi chờ để cho cổ phiếu thêm thời gian thêm thời gian tích lũy thêm trước khi cổ phiếu tăng từ 29 30 đến 36 từ 29 30 đến 36 là chúng ta cũng được khoảng độ bao nhiêu ạ 20 phần trăm cũng không ít đâu đúng không ạ nên đấy chúng ta gọi là lướt sóng cổ phiếu vậy lướt sóng cổ phiếu không phải là chúng ta cứ mua vào để cho nó lướt sóng không phải chúng ta gì ạ tham gia một cách bừa bãi vào để chúng ta lướt sóng mà lướt sóng là chúng ta cần phải có chiến lược để lướt thì hôm nay giới thiệu các bạn cách để các bạn thấy rằng là Dũng có thể public tất cả kịch bản trên thị trường public cho các bạn tất cả những cái gì ạ cái chiến lược của Dũng đang làm nhưng tuy nhiên thì Dũng tin chắc rằng chỉ có một số các nhà đầu tư biết được thôi ạ à. chỉ có một số các nhà đầu tư có thể hiểu có thể tin vào để làm được điều này thôi bởi vì Dũng đã làm cái điều này rất là nhiều lần rồi có thể thấy rằng là nhiều cổ phiếu à, Dũng đã chia sẻ là các bạn mua đi các bạn tham gia đi nhưng các bạn sẽ không bao giờ mua được bởi vì niềm tin chúng ta bởi vì giới hạn chúng ta bởi vì gì ạ à, chúng ta chưa có gì ạ à, kiến thức chưa có trải nghiệm chưa có gì ạ à, có bất cứ một cái cái dấu ấn nào đó trong cái tiềm thức chúng ta nên việc mà chúng ta bị thua lỗ hay việc mà chúng ta không có đủ cái gì ạ à, đủ cái khả năng quyết định thì các bạn đã hỏi Dũng là có mua được hay không gọi điện hỏi mua được hay không nếu các bạn nếu ở đây chúng ta thấy là có hàng 32.000 33.000 thậm chí là 50.000 khách hàng mà đã theo dõi các kênh của Dũng nó lên đến 5 60.000 có phải ít đâu ạ mà mỗi người hỏi một câu thì có lẽ là Dũng không có thời gian để trả lời nên Dũng làm video này để cho chúng ta biết rằng là mọi thứ chúng ta có thể chủ động có thể lên chiến lược để đưa ra quyết định và cổ phiếu dầu khí là một trong những cổ phiếu Dũng không biết rằng là có chính xác hay không nhưng trong quá trình mà cái góc nhìn trong thời gian từ bây đến cuối năm đây là một cái cổ phiếu mà chúng ta cần phải đặt tâm đặt cái trọng tâm vào chứ nếu bây giờ chúng ta cần tiếp tục mua cổ phiếu chúng ta yêu thích thì dẫn đến là cái kết quả chúng ta sẽ là có những cái xu hướng gọi là kết quả ngược và đấy chính là lý do tại sao những người thành công thì vẫn cứ thành công những người giàu thì vẫn cứ giàu lên nhanh chóng và những người nghèo thì tiếp tục nghèo đi à, video này thì chủ yếu tập trung vào ba cái nhóm cổ phiếu dầu khí nên mong rằng các bạn nếu các bạn nào quan tâm đến các nhóm cổ phiếu khác thì các bạn có thể comment ở phần ô chat trên cái à, kênh youtube Dũng sẽ tiếp tục làm video về các cổ phiếu các bạn quan tâm để giúp cho các bạn có góc nhìn khách quan hơn về cổ phiếu trong đầu tư à, và để cho các bạn một số các bạn có hỏi Dũng là cái chương trình xu hướng dòng tiền nó sẽ diễn ra như nào thì tiếp tục diễn ra vào tối ngày mai Dũng sẽ khai giảng khóa học xu hướng dòng tiền à, đây là một khóa học mà có lẽ là một trong khóa học Dũng thấy rằng là tâm đắc nhất dành cho các nhà đầu tư mới bởi vì các nhà đầu tư mới tham gia thị trường hoặc là đầu tư trong khoảng một năm trở lại và chưa có lợi nhuận thì đây là cái khóa học có thể dành cho các bạn để các bạn có thể trải nghiệm được nhiều hơn cái chương trình này nó diễn ra 5 buổi 5 buổi online và các bạn có video để xem trước các bạn có video để xem trước ngoài ra 5 buổi đó nó mang tính chất thực chiến thực chiến là gì ạ thực chiến là các bạn khi các bạn tham gia các bạn học với DVD thì các bạn thấy là những cổ phiếu nào nó đang diễn ra thị trường chúng ta thực chiến để chúng ta có thể gì ạ có thể mua theo hoặc thực hành theo chứ không phải là thực chiến là chỉ cho các bạn này. còn trong trường hợp thị trường không có cổ phiếu thì Dũng sẽ yêu cầu chúng ta đứng ngoài nên thực chiến không phải lúc nào chúng ta cũng mua cổ phiếu thực chiến không phải lúc nào chúng ta tham gia cổ phiếu mà thực chiến ở đây đó là chúng ta nên tham gia hay đứng ngoài như thế nào có thể có những cổ phiếu như một số các bạn đang hỏi đây đó là cổ phiếu nào đó chất lượng thấp hay là cổ phiếu chất nào nó nó không phù hợp thì trong cái video đó thì Dũng chia sẻ cho các bạn biết rằng là chúng ta nên tập trung vào việc phát triển chính con người chúng ta phát triển chính bản thân chúng ta phát triển chính con người chúng ta chứ không phải phát triển gì ạ gì ạ phát triển đi nghe mà ai phím hàng tại vì nghe phím hàng thì lần một đúng lần hai đúng nhưng cuối cùng thất bại các bạn có thể học đọc những sách của Mac Mini của Gibonel của Liamore tất cả sách đó có thể giúp cho các bạn thành công và có một cái lời đề nghị nữa thì ờ, cái này thì ờ, có lẽ là các bạn thấy rằng là Dũng nghĩ tin chắc là đây là cái cơ hội cuối cùng đó là Dũng có một cái khóa học cho nhà đầu tư mới diễn ra vào ngày kia và nó có đây là khóa học mà Dũng sẽ làm việc với các bạn trong 4 ngày liên tiếp khóa học này nó chỉ có một cái phí rất là nhỏ nếu các bạn nào chưa biết Dũng các bạn nào lần đầu tiên biết Dũng hoặc các bạn nào lần đầu tiên có thể theo dõi kênh video này thì các bạn có thể đăng ký ở cái khóa học này là khóa học phương pháp đầu tư bí mật đầu tư chứng khoán khóa học này diễn ra trong 4 ngày ngày đầu tiên thì chủ yếu là Dũng sẽ nói cho chúng các bạn biết là những cái yếu tố tác động với cái quá trình cảm xúc của bạn kỷ luật các bạn làm nào các bạn có kỷ luật bản thân làm thế nào để các bạn có gì ạ có những chiến lược để chúng ta phát triển bản thân làm thế nào để chúng ta có thể hiểu rõ mình đang ở cái tầng lớp nào hiểu rõ được mình là con người như thế nào thay vì các bạn cứ mua mua bán là các bạn không biết rằng là mình đầu tư để làm gì cái nhu cầu là nhu cầu kiếm tiền hay nhu cầu tăng trưởng phát triển bản thân hay nhu cầu yêu thương hoặc bất cứ nhu cầu nào đó chúng ta cần phải nắm rõ được cảm xúc trong cái việc mà bạn đưa ra những quyết định cảm xúc nào đưa dẫn đến cái quyết định của bạn bạn có cảm xúc nào trong kỷ luật thì bạn cần quản trị kỷ luật ra sao tại vì thực tế cái cảm xúc của kỷ luật nó là cảm xúc của sự mạnh mẽ cảm xúc là quyết đoán cảm xúc của gì ạ của gì ạ cảm xúc của gì ạ làm đến cùng thay vì cảm xúc của gì yếu đuối nên khi mà bạn đưa ra quyết định quyết định thì tại thời điểm đó cảm xúc của bạn ra sao thì đây chương trình này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ được chính cái con người của bạn các bạn quản trị được chính cái cảm xúc của bạn thay vì các bạn cứ đi nghe theo bất cứ một ai đó và các bạn thấy rằng là là các bạn sẽ thấy là mọi thứ hoang mang sợ hãi lo lắng thờ ơ đổ lỗi và dẫn đến kết quả rất nhiều người đã bị mất tiền rất rất nhiều tiền trong thời gian vừa qua tối qua thì Dũng đã có một cái video có có một cái chia sẻ của một anh anh đang nhảy anh rất nhiều tuổi rồi cũng 55 tuổi rồi thế thì anh có đầu tư một tỷ đồng và sau đó anh chắc là anh có lãi sau đó anh tiếp tục đầu tư thêm một tỷ đồng nữa và hiện tại thì toàn bộ lợi nhuận gì ạ lợi nhuận của anh biến mất và anh chỉ còn lại một tỷ 100 đồng nhưng số tiền 1 tỷ 100 đồng là một tỷ là đi vay ngân hàng nên toàn bộ số tiền gốc của anh ấy ạ toàn bộ số tiền gốc của anh đấy đã gần như hết rồi khoảng 100 triệu anh có nói Dũng rằng là bây giờ có anh có một triệu và cho anh vào cái lớp gì ạ à, lớp xuống dòng tiền được không thế đâu câu chuyện là rất là thú vị thế thì khi mà dũng nghe điều này thì dũng có một cái suy nghĩ như này không biết bao nhiêu bạn nghĩ cái điều này để chúng ta có thể gọi là mang tính chất là là là là tham khảo chúng ta sẽ dũng, nếu bạn một số bạn nào đang có ở trong cái trạng thái này thì đấy là cái cái, quan điểm cá nhân của dũng nó cũng đúng sai nhá thì đầu tiên dũng có nói anh nói là gì ạ hãy dùng về bán hết cổ phiếu ra bán hết luôn ạ không phải để cho cổ phiếu tăng bán hết cổ phiếu ra và giả một nửa cho ngân hàng tại vì mỗi tháng anh phải trả cho ngân hàng bao nhiêu ạ à? 7 triệu đồng 7 triệu đồng làm số tiền mỗi tháng anh phải trả cho ngân hàng sau khi anh trả số ngàn thì rõ ràng anh bán giả ra một nửa thì anh mỗi tháng cái áp lực anh có thể trả đó là chỉ có 3 triệu đồng thôi ạ hơn 3 triệu đồng thôi cái thứ hai là khi mà cái tâm lý nó đang gì ạ mong cầu mong muốn là kiếm lợi nhuận thì khả năng mất thêm một triệu nữa vâng là tương đối dễ mất thêm một triệu nữa tương đối dễ bởi vì chúng ta đang vay ngân hàng áp lực chỉ muốn là kiếm tiền thật nhanh sợ thì rõ ràng không thể nào kiếm được lại số tiền đã mất và nhiều khả năng 99,99 phần trăm đã tiếp tục mất thêm một tỷ nữa đấy là cái lý do Dũng lại bảo anh bán ra bởi vì chúng ta cần phải ở một trạng thái đó là trạng thái không có gì trước á, trước khi chúng ta gì ạ tiếp tục vào tham gia và sau đó thì Dũng có nói anh đó là gì ạ hãy dành 3 thực ra cái khóa học của Dũng 5 triệu nhưng Dũng có ưu đãi cho anh ấy là 3 triệu để Dũng học anh ấy học và Dũng sẽ giúp cho anh ấy lấy được từ bên cuối năm là 250 triệu tức là lấy lại một nửa số tiền đó nhưng với điều kiện là phải làm theo những cái gì Dũng chia sẻ còn nếu anh chị đấy không làm theo thì anh đấy gì ạ có thể mất tiếp tục 500 triệu đó là cách thức mà Dũng có chia sẻ anh đấy không biết anh có đấy không anh vừa rồi anh gọi điện cho Dũng nhưng đấy là cái cách thức mà gì ạ phần lớn chúng ta chỉ mong muốn kiếm được nhanh kiếm được nhanh nhưng thực tế là thực sự không thể kiếm được tiền nhanh khi mà tâm trí chúng ta đang động loạn thì cái khóa học vào tối mai là khóa học mà Dũng tin chắc là nó sẽ giúp cho chúng ta tối ngày kia đó là khóa học cái phí nó cũng khá là thấp khóa học này bình thường nếu mà để nói về tính phí có lẽ lên đến 10 triệu đồng không ít không dưới đâu nhưng Dũng tạm thời Dũng chia sẻ anh chị em với 268.000 đồng 268.000 đồng anh chị em học xong một buổi anh chị em thấy rằng là nó không hợp thậm chí là không thấy vui anh chị em giả lại comment dũng giả lại tiền đơn giản thế thôi đấy, đấy đấy là cái chương trình mà dũng muốn phục vụ cho cộng đồng đặc biệt những anh chị em đã trong suốt quá trình theo dõi kênh của dũng cũng như là trong suốt quá trình à, theo những kênh này các bạn cần phải hiểu rõ tại sao dũng lại không phím hàng ở đây tại sao dũng lại luôn luôn chỉ trích cái việc mà gì ạ chỉ trích là khi mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta mong chờ cho chúng ta biết mua cổ phiếu nào tham gia cổ phiếu này có tốt không thực sự nếu anh chị em không nắm được chiến lược mà Dũng chia sẻ thì cho chúng ta cổ phiếu chúng ta cũng không mua được cho chúng ta cổ phiếu chúng ta cũng mua bị sai cho chúng ta cổ phiếu chúng ta vẫn gì ạ không có kết quả đấy là những lý do Dũng muốn gửi đến anh chị em trong cái chương trình diễn ra vào tối ngày kia một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn các bạn có thể đăng ký ở phần bên dưới kênh này à, các bạn hỗ trợ có thể gửi các đường thông tin ở phần bên dưới kênh để những bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi còn khóa học xuống dòng tiền thì tối ngày mai Dũng sẽ là cái buổi đầu tiên Dũng sẽ chia sẻ để các bạn nào muốn có thể rồi gọi là ăn trọn vẹn cái sóng này Dũng không biết sóng này nó diễn ra bao lâu nhưng về cơ bản Dũng sẽ có thể tối ưu hóa được những cái trọn vẹn ở cái sóng ngắn hạn này thì Dũng muốn khai giảng ngay đáng nhẽ khóa học này là khóa học VSA anh chị em nào học VSA rồi thì yên tâm là gì ạ chúng ta sẽ quay trở lại khóa học xuống dòng tiền và anh chị em sẽ quay trở lại Dũng sẽ không thu một đồng nào cả trong cú góc này nên anh chị em nào học VSA thì cũng yên tâm là không phải lo lắng gì cái việc mà chúng ta học VSA mà lại chưa được khai giảng khóa học này Dũng dành cho chúng ta để chúng ta có những cái trải nghiệm tốt hơn về thị trường thấy hiểu rõ được chính con người của chúng ta con người chúng ta là con người phi thường chúng ta có thể đưa ra quyết định chúng ta có thể tự thành công chúng ta có thể tự mình chứ không phải nghe bất cứ ai trên thị trường này kể cả Dũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã có mặt trong chia sẻ hôm nay nếu không có gì thì sáng mai Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho chúng ta là nhịp đập thị trường để các bạn có thể nhìn nhận rộng hơn về cơ bản cái dự đoán của Dũng có thể đúng có thể sai tại vì Dũng sẽ không đưa ra bất cứ một cái, cái chịu trách nhiệm trong cái chương trình hôm nay nhưng về cơ bản thì Dũng sẽ thấy rằng là à, những cái nhóm cổ phiếu mà nó có sự xác nhận thì cái xác suất tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều so với những cái gì mà các bạn thấy sẽ cao hơn rất nhiều các bạn có thể đo lường bằng cách là các bạn ghi hết ra ghi hết ra những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ bạn ghi hết ra và các bạn đo lường so với tất cả các kênh khác rất cả những cái chia sẻ các chuyên gia khác các bạn đó là cách khôn ngoan nhất để các bạn có niềm tin hay không niềm tin còn bây giờ ai nói chẳng muốn nói hay về mình đúng không ạ nên chính vì vậy các bạn đừng có tin Dũng các bạn hãy gì ạ trải nghiệm bằng cách là ghi tất cả hoặc xem lại những video trước đây của Dũng thì đó chính là lý do các bạn cần phải làm để các bạn có niềm tin vào chính bản thân mình một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có một buổi tối an lành tràn ngập niềm vui và hạnh phúc và nhớ một cái từ khóa hôm nay bùng nổ ngày mai thị trường có thể điều chỉnh ngày mai cổ phiếu nào bùng nổ các bạn theo điều chỉnh thì các bạn hãy gì ạ tham gia hello xin cảm ơn và chúc các bạn có một buổi tối tràn đầy năng lượng và nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và có một cái đường link ở trên cái page ấy, thì các, các bạn nếu có một cái đường link ở page là các bạn có tài liệu VSA và giáo trình VSA đây là giáo trình rất là hay bạn nào chưa đăng ký thì hãy vào page để đăng ký đi ạ các bạn nào có pet rồi có nhận được tài liệu của Dũng rồi có thể comment số 1 đúng không ạ các bạn nhận được tài liệu comment số 1 các bạn chưa nhận được comment số 2 để Dũng biết rằng là ai đã nhận tài liệu đó rồi cái tài liệu đó một là cái tài liệu nền tảng cơ bản của VSA một cái nền tảng thứ hai là cái nền là một cái giáo trình mà các bạn chưa nhận được chưa ai có thể chia sẻ nên các bạn đấy là những cái mà các bạn nên biết ạ các bạn nên biết chứ ạ để sau này khi mà Dũng chia sẻ các bạn lấy đó là một cái gì ạ cái cơ sở các bạn ứng dụng vào ok xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo chúc các bạn thành công